thứ năm ngày 26 tháng 3 năm 2020 thì mình cũng uh, xin được điểm sơ là cái kết quả của ngày hôm nay thì ngày hôm nay sổ số miền Nam của chúng ta mở thưởng gồm 3 đài em nhé đấy Tây Ninh An Giang và Bình Thuận thì uh, ở đâu giải 8 thì ở đài Tây Ninh là xuất hiện cho anh em con 00 An Giang là con 17 và Bình Thuận là con 55 anh em nhé còn ở giải đặc biệt ngày hôm nay thì ở đài Tây Ninh xuất hiện dạng 213 852 anh em nhé và ở đây An Giang có dạng 780 980 anh em nhé Và ở đây Bình Thuận có dạng 908 695 anh em nhé đây là về dài 8 với dài đặc biệt của chúng ta ở số số miền Nam ngày hôm nay Còn bây giờ thì cũng tới với cái bảng số lô tô ngày hôm nay xem có những gì đặc biệt không anh em nhé Thì ở đây tên Ninh của chúng ta ngày hôm nay thì từ đâu không tới đầu 9 Không có đâu nó cấm cả anh em nhé Đấy Và những con lô hai nhảy thì có 100 41 đã nhân hai ngày hôm nay ở đài tên Ninh em nhé và ở đây An Giang của chúng ta ngày hôm nay từ đấu khấu tới đấu 9 thì đã có đấu 9 ở cầm Anh em nhé. Và những con lô hai nhảy có con 11 đã nhân hai cho anh em ở ngay ở đài An Giang ngày hôm nay anh em ạ. Còn ở đài Bình Thuận ngày hôm nay từ đấu khấu tới đấu 9 thì đã có đấu 6 và đấu 7 đã cầm hoàn toàn anh em nhé. Và những con lô hai nhảy thì có con 20, 45 đã nhân hai cho anh em ở đài Bình Thuận ngày hôm nay em nhé. Thế đấy là cái kết quả sơ bộ về sổ số miền Nam của chúng ta ngày hôm nay thì mình cũng sẽ đưa điểm sơ qua nhưng về cho anh em được biết nhé kia cùng xin chúc mừng tất cả anh chị em nào mà ngày hôm nay đã được may mắn được chiến thắng được số số miền Nam của chúng ta ngày hôm nay nhé còn để tới với cái bài trộn sổ cho anh em tham khảo chơi cho ngày mai ngày 27 tháng 3 năm 2020 thì mình cũng uh, xin được điểm sơ lại cái kết quả ở trên video ngày hôm qua để đưa lên cho anh em tham khảo nhé. Thì trước mắt anh em đã giao diện chỉnh của kênh so câu miền Nam của mình đã thì mong anh em xem video thì hồ hởi để lại cho kênh một nút like, một nút chia sẻ và một nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh cũng như để cập nhật những cái video mới nhất của kênh so câu miền Nam đưa lên nhé. Còn uh, à, tới với cái video ngày hôm qua đây em nhé. Thì ngày hôm qua ở trên video đã đưa lên cho anh em là đài tên đích độc thủ lỗ 45 cặp sóng thủ lỗ 6776, ở đài An Giang độc thủ lỗ 91 và cặp sóng thủ lỗ 1221. Ở đài Bình Thuận là có độc thủ lỗ 36, cặp sóng thủ lỗ là 0440. Bao lỗ ba đai là con 28 và chiến đá ba đai là 2867 anh em nhé. Thì để mình kiểm tra lại ngày hôm nay có những gì để anh em thẳng lời không ạ? Ở đây em nhé. Thì uh, ngày hôm nay ở đài Tây Ninh của chúng ta ở đai tây ninh của chúng ta là con độc thủ lỗ 45 thì rất là đáng tiếc em nhá độc thủ lỗ 45 nó về lộn sao sang đai an giang và đai uh, ờ, bình thuận nhé, đấy 45 ở đai tây ninh thì nó ra hai đai ở đai an giang và bình thuận và cặp sáng thủ lỗ 6776 thì ngày hôm nay chúng ta cũng không được chiến thắng được anh em ạ con độc thủ lỗ 91 ở đai an giang của chúng ta thì ngày hôm nay thì cũng không được chiến thắng được và cặp sóng thủ lô 12 21 12 21 thì cũng đang bị lột sao sáng đai Bình Thuận anh em nhé rất là đáng tiếc ạ và ở đai Bình Thuận ngày hôm nay độc thủ lỗ 36 độc thủ lỗ 36 của chúng ta ngày hôm nay đấy lột đai sáng ở đai Tây Ninh em nhé và cặp sóng thủ lỗ 0140 thì cũng không được chiến thắng được ở đai Bình Thuận thì à, rất là đáng tiếc cho chúng ta ngày hôm nay thì một ngày bị lộn sao anh em nhé một ngày bị lộn sao cũng rất là đáng tiếc thì à, anh em hãy à, cố gắng bình tĩnh để tham khảo cái video hôm nay của cái comment app thì sẽ cố gắng để đưa lên cho anh em những cái đường câu những con số tốt nhất để có thể ngày mai bù đắp lại cho anh em nhé còn mình cũng không luyên thuyên lôi thôi nhiều nhiều lời được thì uh, kết quả nó cũng đã như thế rồi thì uh, bây giờ thì mình cũng sẽ chốt sổ cho anh cho anh em để anh em tham khảo chơi cho ngày mai ngày 26 tháng 27 tháng 3 năm 2020 em nhé và đấy là cái bảng kết quả số dự đoán của ngày mai ngày 27 tháng 3 năm 2020 em nhé thì ngày mai gồm đài Bình Dương Vĩnh Long và Trà Vinh anh em nhé thì ở đài Bình Dương anh em tham khảo cho mình con độc thủ lỗ 38 cặp sóng thủ lỗ 2552 anh em nhé và ở đài Vĩnh Long là con độc thủ lỗ 91 cặp sóng thủ lỗ 3773 anh em nhé và ở đài Trà Vinh là con độc thủ lỗ 85 cặp sóng thủ lỗ 1441 anh em nhé và bao lô ba đai là con 72 và chiến đạ ba đai là 7268 anh em nhé đấy đấy là toàn bộ bộ số một cách cho cao miền Nam đưa ra dự đoán cho anh em tham khảo chơi cho ngày mai thì anh em nào cảm thấy trung máu kể câu kể keo về cánh cho cao miền Nam thì uh, xác định uh, uh, theo những con sổ này nha anh em nhé thì và mình cũng hy vọng anh em chơi vui văn nghề cho đã bia hơi đấy nhỏ nhẹ 50 ngàn thôi em nhé vì những con sổ video mình của mình thì không thể là tự tin để có thể nói là anh em chơi to đánh lợi được anh em nhé thì mình cũng hy vọng anh em tham khảo một cách vui vẻ đấy, nhiệt tình ủng hộ cánh bằng cách like chia sẻ và đăng ký cánh giúp mình nhé đó, vâng xin à, được kết thúc video tại đây nhé thì cũng chúc anh em và gia đình luôn luôn là gặp nhiều thành công trong cuộc sống nhé luôn luôn mạnh khỏe và chúc anh em và gia đình có một buổi tối buổi tuần à, buổi tối thật là vui vẻ thật là hạnh phúc nhé xin chào anh em và hẹn gặp lại anh em vào chiều ngày mai ạ